những nơi chùa đền à, và những nơi để tham quan thắng cảnh thì mang lại giá trị thẩm mỹ à, rất là cao à, cho cộng đồng chính vì vậy ngày hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Silic Tân Phát đến đây để cùng với thầy chùa Thích Lữ Trung Châu ở chùa Phúc Bì thôn Đông Hạnh xã An An Lão An Thọ xã An Thọ huyện An Lão thành phố Hải Phòng để hướng dẫn bà con một cái quy trình hướng dẫn trồng hoa sắc pháo bằng phân bón Silic Tân Phát và sau đây thì à, mời bà, bà con đến với quy trình nhé. À, đây thế nào? Vâng, sau đây thì mời các bạn đến với quy trình uh, hướng dẫn đây uh, trồng hoa sắc pháo vào chậu mới phân bón silic tân tháp và đối với cây con sắc báo này là chúng ta đã uh, thầy đã gieo giống gieo và đã phát triển được như này rồi thì bây giờ mình muốn đưa vào trọng mới để giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt và để được trưng đẹp trong cái dịp Tết à, nguyên đán tới đây thì bà con sẽ làm như sau ta sẽ sử dụng cái phân silic à, tân phát loại túi 5 cân này đây, ờ, và đằng sau là mặt sau khi là sẽ sẽ sẽ bao ra thì ra đâu vâng đây dạ. à, à xin mời các vị là à, cây này ta phải dâm nó xuống đây để cho nó đỡ bị trộn rễ và nó vâng. đỡ nắng thế xong đến bây giờ là ta cho lên chậu lên bầu và ta rắc cái phân silic uh, tân phát bắc giang cái loại 5 kg đấy 5 vâng. cân đấy người ta rắc như này thì để cho nó tốt xanh khỏe bền hoa đỏ đẹp thì là là đây là phật tử sống bì à. Vâng. đây là những cô tấm sống bì à. năm nào các vị cũng coi như là à, tuy là u 65 u 70 hết rồi nhưng mà ai cũng rất là hăng hái và vâng. khỏe vâng, vâng. thì à, các vị có nhu cầu à, về hoa sắc pháo thì các quý vị cứ à, đăng ký về chùa cũng bị để rồi à, nhà chùa phục vụ cho à, đán năm à, quý mão 2023 vâng với một cái uh, uh, cái cái ờ, bầu mà để dùng hoa sắc pháo này thì thường thường là cái công đoạn của mình ý là mình uh, sẽ cho đánh cây cho vào trước xong rồi là cho ít đất lên yeah. Dạ. xong rồi là rắc ít phân xịt vào xong lại cho đất tiếp đúng không đúng vâng, vâng. Thế xong rồi à, khoảng tầm nửa tháng nó ổn định cây rễ thì mình lại chăm sóc mình cho ăn nữa vâng vâng đến lúc ờ, di chuyển đi mình cho ăn lần nữa thì là hoa rất là bền đẹp cho đến tháng vâng. 3 ờ, ờ, tháng tư âm lịch vâng xem vâng. em vâng. một cái túi mới này rất là bền hai giống thì các bác lại phải cấu đi à, thầy có thể là chia sẻ cho mọi người biết là cái cái kỹ thuật mà để xử lý là cái hoa này nó lở vào dịp Tết ạ. Vâng ạ. À. Thì uh, cứ khoảng uh, mình thích lở phải căn theo thời tiết và và và và mình ờ, phải ờ, cấm cấm mà vâng là nó lên khoảng ờ, điểm nào thì lên khoảng bao nhiêu phân thì mình mới bấm họ lại ví dụ như là nó có lên được hai ba cái nóng này thì là mình lại cấm cái này đi này à, cấm cái nõn này đi thì là mình ra cái tránh này vâng à. ra, ra cái nó là tạo ra nhiều nhánh rồi đấy dạ, đúng rồi à. tức là nó ra như thế này thì mình lại bấm cái ngọn bấm cái tí mầm này nữa thôi. Độ 2 phân lên hả? Độ 2 phân đây chỉ mình cần cái bút đúng rồi. Bút nhỏ thôi hả? Vâng. À những cái bút nhỏ này. Vâng. Ở thời điểm này là mình đã bấm chưa ạ? Đây bấm rồi đấy. Những cái những cái cao là bấm phải bấm đi hả? À, vâng. vâng. Đây này bấm đi đây. Đây ví dụ như là ban đầu thì thầy gieo Ví ờ, dụ này như như là cái cái bút này đúng không? Bút này nó cao rồi thì ờ, bây giờ mình cắt đi. Đấy. Sau đó mình mới đánh và khi nó lên được bằng này thì thầy đã bấm mình đẻ lên trên chảo. Thầy đã bấm được mấy lần rồi Một lần. Một lần rồi. Vâng. Thế và đến đêm đến điểm nào thì mình để bấm thêm ạ? Mà nó cứ tùy theo được hai ba giống thì à ba bốn giống thì mình bấm À tức là hai ba đốt. Vâng. Hai ba đốt rồi ba bốn đốt. Nó có đủ đây thì mình lại bấm mình bấm cái ngọn này. Để cái mục đích là mình để cho nó trà chạy ra nhiều, nó tỏa ra nhiều Thế là nhà tán nó nhiều có nhiều hoa đấy. À. Có nhiều nhiều cành và nhiều hoa. Và à, thưa thầy là à, cái này sau khi đến cái thời điểm bây giờ là mình đánh từ luống đánh từ luống vào vào chậu này, ở chậu mình trồng này thì đến thời điểm nào thì mình lại à, dùng phân silic à, phân phát để mình xử lý tiếp ạ? Để cho cây sinh trưởng phát triển tốt ạ à, khoảng tầm nửa tháng hoặc 20 ngày nữa. À, 20 ngày nữa. Thì thầy sẽ dùng cái túi 300 g để để bơm để bơm à, vâng để bơm cho từng cái chậu hoa cái một để, để vâng. cho nó phát triển nó nhiều à, nhiều tránh nhiều nụ vâng bác ơi bác rất vâng. nó tạo tạo ra nhiều lọc đấy hả thầy dạ vâng, vâng. nhiều tránh nhiều lọc đấy. Vâng. gọi là nhiều tránh vâng, vâng. nhiều tránh vâng. tránh hay còn gọi là nhánh các bạn nhé vâng. ung ở trong miền nam lại không, nhiều được à, vâng à, thưa bà con là vâng. để à, giúp bà con giảm cái chi phí cũng như là Ờ, giảm cái giá thành tối đa thì thầy đã dùng những cái ờ, cái túi nhựa như thế này đấy và sau khi bà con gặp lại gặp lại và gặp lên một lửa gặp một lửa là bây giờ ấy là thầy đã cho đất vào một lửa để thầy trồng sau này cây nó lên cao lên to lại kéo tiếp một lửa kia lên lại cho thêm đất thêm phân vào đấy nữa đấy với những cái chậu mà như thế này sau đó thì bà con sau Nói đó thì bà Này. con đã đánh những cái cây giống vào đây à. và sau khi đánh cây giống vào rồi thì bà con thả mẫn phân silic loại ừ. thứ à. 5 cân vào và sau đó thì mình là cho đất vào đấy để cho nó tương đương vào cái cái cái bầu đấy vâng sau đó thì mình à, lấp đất đầy vào và sau khoảng độ à, chắc là phải đến một một tháng nữa thành nhỉ thì lại cho cho ăn một lượt nữa chứ hả ờ, đầu tháng 12 thầy đã xuất đi rồi à thế à tuần tháng 12. Thế thì chắc nửa tháng nữa thầy lại phải cho dạ. cho thêm phân cho thêm đất vào. À. Lần. Dạ. Vâng. Dạ. Thêm đất thêm phân. Vâng. Dạ. dạ. Thì nửa tháng sau thì thầy sẽ dùng cái túi Silic loại 300 g và lúc này thì cái cây giống của mình này nó vẫn còn nhỏ thì mình phải dùng cái túi Silic 300 g để pha với tỷ lệ là 100 lít nước và tưới cho những cái bầu như thế này thì bà con phải tưới được cả hàng à, mấy trăm bầu để giúp cho cây là uh, phát triển nhiều mầm Ờ, kích thích được ra nhiều mầm và nhiều mầm thì sau này cái ờ, cây của mình thứ nhất là nó xung xuê nó tỏa to nó nhiều nhánh nó tỏa to ra và sau khi đã làm xong cái cái ở bên này rồi ta lại cho sang bên này để cho thêm uh, đất nữa đúng không để cho nó đầy lên đấy thưa các bạn sau khi họ đưa thêm đất vào trong bầu rồi thì ta lại lấy thêm đất màu lại cho thêm vào nữa để cho nó cho đầy và vâng. đấy là mình phải hỗ trợ thêm cái vì cái cái cái, cái đất kia thì đẹp hơn nhưng mà nó có ít hả và. Vâng. đúng rồi cái này là mình phải à, phải cho thêm cái này cái cho này thêm này cho, cho thêm để cho nó nhiều đất chứ không chỗ kia có ít quá dạ, đúng ờ, rồi. À. không nhưng mà mình cho ăn dần dần thôi vâng vâng cho ăn dần chứ vâng, sau khi mà cái hoa sắc pháo đã được uh, rắc phân silic uh, rồi mà mình chuyển ra đây thì uh, bà con lấy cái những cái đất này nếu như mình không có đất nếu mình có đất thì mình lấy ngay, ngay tại luống còn nếu mình không có thì mình có thể mượn đất thì cái đất khác mình mua về mình cho vào mình dồn đầy vào và mình xếp dọc đường đi hoặc là xếp ở những nơi mà có ánh sáng có ánh nắng đấy và cái quy trình uh, bón phân silic uh, cho hoa sắc pháo thì rất là đơn giản sau khoảng 15-20 ngày thì bà con có thể phun cái túi 300g vào để cho cây phát triển nhiều nhánh, cho cây trà chạy và dễ nó ra nhiều sinh trưởng phát triển à, tốt và quy trình làm như thế nào thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con sau và cây hoa sắc pháo này thì sẽ mang lại một cái giá trị sau khi rất là cao sau đến về thời kỳ mà cho ăn kia thì là mình sẽ sử dụng là phân đa lượng là thay sử dụng đầu trâu hay là loại gì ạ? vân vân, à, à, phân đầu trâu ạ. Vâng. Còn NPK là đầu trâu. Vâng vâng, vâng. sử dụng đầu trâu đầu trâu thì cái lượng đạm và các thứ khác nó tốt thì là mình cho cho cây nó sẽ sẽ phát triển nhanh. Mà nó bền. Vâng. vâng. Cái này trồng cũng đơn giản này nhỉ. Vâng. Vâng sau khi mà khâu hướng dẫn trồng vào chậu đã hoàn thành rồi thì mình mang cây để xếp ra như thế này xếp vào những chỗ có ánh nắng và sau đó thì mình bổ sung thêm đất để cho nó nó nó đầy lên một chút cho đầy bằng miệng thế này rồi ờ, mình tưới nước hàng ngày để giữ ẩm cho cây để giữ ẩm cho cây và để cho cây sinh trưởng phát triển tốt thì à, vâng thưa thầy là ờ, đối với cây hoa sắc pháo thì có những cái lưu ý gì ạ cái này thì ờ, thưa với các vị là nó phải ờ, luôn luôn giữ ẩm vâng. nó uống nước rất là nhiều nó vâng. ăn ờ, uống nước như cây lúa vâng. đến nếu mà khô cái nào nó héo vâng. nó héo cái thì mình lại tưới nước vào nó lại tươi vâng. vâng. cái đó cũng rất là dễ trồng vâng. nhưng mà phải có nhiều kinh nghiệm thì cái tán nó mới to là được vâng. nhiều khi là năm người người ta trồng thứ nhất là dày cái thứ hai là là người ta không có chăm cho ăn cái lá nó đỏ lắm nó không có xanh và vâng. cái này là cứ nửa tháng thì lại cho ăn một lần nhưng vâng. mà ngày nào cũng phải tưới để nó giữ ẩm à, vâng. vâng. thứ nhất là cái này nó phải ẩm và thứ hai nó phải là đầy đủ ánh sáng thì là hoa nó ra rất là đều ừ, nó, nó, nó dài mà nó nhiều nụ nhiều bông thế nó ra hết cái hoa già thì nó lại ra thành cái hoa con à. thế nên nó nở từ từ từ tháng 12 và cho đến mãi đến ờ, tháng 3 tháng 4 âm lịch thế thì bền lắm vâng bền lắm như vậy cây này là như kiểu người ta để giải thành cái bạt hoặc là cái cây của công trình ấy vâng ừ. chứ không có cắt ra được mà vâng. chỉ để trồng sau này cứ xếp như thế này thôi hả dạ vâng à. Vâng. cái này là mình ờ, sau khi mà mình đào ở ngoài vườn lên thì mình chuyển nó về đây vâng rồi để ổn định cho khoảng tầm cơ một tuần thì bắt đầu mình ờ, cho các bạn ấy ăn phân đa lượng và vâng. à. mình trộn là kết hợp với cái trung lượng nữa silic dạ vâng phân silic và vâng. thì vâng. là à, cho cho cho các bạn ấy ăn thì là nó nó lớn hơn nữa thì phải chuyển xích ra ngoài nhanh bởi vì cái thân này nó là cái thân nước và thân này thân nước rất là mềm nó thân này nó mềm thân rất là mềm thế mà nếu như mà nó nó nó lại mình không chuyển ra được ngay ấy, thì là nó sẽ vóng nó, nó bóng nó thu lên Đúng à. rồi. đấy thế mà mình đổ ánh nắng thì là nó sẽ tỏa ra nó tỏa ra đều chứ nếu không ra. nó nó cứ vươn thẳng đâu nó rất là to rất là đẹp vâng dạ. vâng đúng rồi vâng thế thì đấy vâng à, như vậy thì ờ, cái ờ, trồng cái hoa sắc pháo này ờ, cái khâu trồng và chăm sóc nó cũng rất là đơn giản chỉ cần lưu ý bà con là có phân silic kết hợp với phân đa lượng và mình hàng ngày tưới nước để giữ ẩm cho cây thì cây hoa sắc pháo sẽ sinh sôi nảy nở, cành tán phát triển mạnh và hoa sẽ dài ra nhiều hoa hơn, tươi sắc hơn, đẹp hơn. Đấy. Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn bà con về quy trình à, đánh cây hoa sắc pháo trồng ra chậu mới xong. À, quy trình này đã được thực hiện tại chùa Phúc Bì, thôn à. Đông Hạnh, xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. À, điện thoại là 0383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 chào bà và cảm ơn cô và chào các cô xin chào các xin chào bà dạ vâng. dạ, dạ con à, bà con và